Xin cảm ơn bạn đã xem video học quả của tôi. Hôm qua tôi đã giúp cho một anh bạn bị hôi nách lâu năm, tôi nổi bị tổn thương về tinh thần. Sáng nay anh ấy đã chạy hàng chục km để kiểm tra nách và thật sự bất ngờ nách vẫn thơm. Nếu bạn biết ai bị hôi nách, hôi chân, hối tay thì vui lòng inbox tôi vấn cho rất điểm nhé. Đừng ngại, tôi đã giúp cho rất nhiều người rồi, không có gì phải ngại đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video.